Hi, xin chào các anh em, chào mừng các anh em đã quay trở lại với kênh tút của Hoàng Giang Crypto Và mình là Hoàng Giang đến từ Hoàng Xem.com Và nếu như em nào lần đầu xem video trên kênh tút Hoàng Giang Crypto ấy Thì nhớ nút subscribe, đăng ký kênh youtube Cũng như bật nút chuông báo nữa, chọn tất cả để không bỏ lỡ những video mới nhất và hoàn toàn miễn phí từ Hoàng Giang Crypto nhá Như tất cả anh em đã biết là sự kiện Lula ấy đang là sự kiện cực kỳ hot trong thị trường crypto đúng chưa ạ và hiện tại đồng Luna như em cũng biết là đã mất lên tới 99% giá trị Đó, ở trên uh, ờ, CoinMarketCap ấy, thì hiện tại giá của đồng uh, Luna đang là 0,0004001 đô anh em nha Và hiện tại anh em cũng có thể quan sát thấy này là đồng Luna này đang có dấu hiệu là khôi phục lại là đang tăng là 761% này nhưng uh, anh em có thể quan sát biểu đồ bên dưới này đây là biểu đồ một tuần vừa qua anh em nha Đây là ngày mùng 8 tháng 5 này Là giá là 73 đô này đó mà đến hôm nay là ngày 14 tháng 5 thì giá là 0,000277 à, đây 2141 à, đô em nha nào đồng này mình tính là chia ra lên tới là một triệu lần rồi anh em ạ nên có thể làm một phép so sánh ấy, là khi em đầu tư một triệu đô vào đồng đô này là hiện tại em chỉ còn một đô thôi em nha nên em có thể thấy rằng là đồng này đã mất cực kỳ nhiều giá trị rồi đó đây hoặc là ở đây là biểu đồ một tháng này một tháng trước là 80 đô này có thời điểm lên tới là gần 100 đô luôn anh em ạ đó mà giá hiện tại bây giờ đang là 0,0000 đấy 5 số 0 thôi anh em ạ chia cực kỳ nhiều lần luôn lên ở trên báo chí các thứ ấy, là đưa tin về đồng đô la cũng như là USD này cực kỳ nhiều luôn như stablecoin bất ổn sau cú sốc Luna và UST này cũng như là Binance mở lại giao dịch Luna và stablecoin UST thì là ngày 13 tháng 5 ấy, Binance có thông báo là xóa giao dịch uh, ờ, Luna ở trên sàn Binance để bảo vệ người dùng ha. Và đến hôm nay ấy, thì là Binance cũng đã họp và quyết định mở lại giao dịch Luna cũng như là stable UST. Đó, giải mã khủng hoảng UST Luna này, có kẻ giấu mặt muốn hủy diệt Terra, nhẹ nhàng bỏ túi 800 triệu đô sau vài ngày này. Ok, đó ở đây có một phép so sánh này, bỏ 1 tỷ đồng sau ờ, uh, 6 tháng, bây giờ chỉ còn 340 đồng thôi anh em ạ. Đấy, anh em có thể thấy là à, tại sao đồng Luna lại mất gần hết giá trị như thế giá đồng Luna về gần không kế hoạch hồi sinh này ở đây có cả kế hoạch hồi sinh này cũng như là Terra Luna này bơm ở đây là tin tức vào ngày 18 tháng 2 nhá. đó nên đến thời điểm hiện tại có thể nói là Luna đang là thảm họa lớn nhất trong à, lịch sử tiền mã hóa anh em nhá. đó khiến cho thị trường cực kỳ trao đảo luôn Ok và tiếp theo ở trong video này mình cũng chia sẻ đến anh em một trong những sàn giao dịch mà cũng là top đầu uy tín ở trên thế giới anh em nha. Sàn mình đang nói đến đó chính là Make Global ha. Ok thì em nào chưa có tài khoản đấy, anh em có thể đăng ký qua link giới thiệu mà mình để dưới phần mô tả nội dung của video nhá. Đó thì đối với sàn này thì em có thể đăng ký qua số điện thoại này, cũng như email này. Dù đây mình đăng ký qua email thì em sẽ tiến hành nhập email vào đây, sau đó tạo mật khẩu, cũng như là xác nhận lại mật khẩu. Rồi kế nữa thì em sẽ nhấn vào nhận ngay này. Đó thì sẽ có một mã xác minh được gửi về email của anh em. Anh em tiến hành nhập vào đây này ở mục mã giới thiệu tức là mã mời ấy, thì em giữ nguyên cho mình nha sau đó anh em nhớ tích chọn vào tôi đã đọc và đồng ý với các thỏa thuận người dùng cũng như chính sách bảo mật này cuối cùng nhấn vào nút đăng ký like để tiến hành tạo một khoản bách hoàn toàn miễn phí 100% nha và chỉ thêm anh em đăng ký qua link của mình thì em cũng được à, giảm 10% phí giao dịch nha và trên sàn bách này thì cũng giống như các sàn khác thôi đó ở đây cũng có những à, mục à, cực kỳ cơ bản rồi mua crypto này đó giao dịch PIP này cũng như thanh toán qua bên thứ ba này rồi put này hay là giao dịch này có giao dịch spot cũng như là margin ha rồi phái sinh này ETF đòn bẩy này future này, chỉ số ETF này cũng như là có rất nhiều các chương trình cuộc thi nha giao dịch make future lần thứ hai này rồi ơn này ở mục ơn này cực kỳ nhiều chương trình sự kiện luôn như Launchpad này hay là Kickstarter rồi mấy DeFi này kế nữa là MD này hay mấy Zone này đấu giá vị trí này bỏ phiếu cho vực đánh giá này hay staking này rồi kiếm nữa là stake ETH này bỏ phiếu là FT e ha kiếm nữa là mục giải thưởng này rồi future hay là cơ chế dịch vụ ha Ok thì như vậy là Hoàng Giang Crypto đã chia sẻ cũng như là cập nhật những thông tin ờ, mới nhất về sự kiện Lula một trong những sự kiện mà như mình chia sẻ đang là cực kỳ hot trên thị trường crypto luôn cũng như là chia sẻ đến cho anh em một sàn giao dịch ờ, top đầu uy tín trên thị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 Hoàng Giang Crypto chân thành cảm ơn anh em rất nhiều. Còn bây giờ, hẹn lại anh em trong những video chia sẻ tiếp theo của Hoàng Giang Crypto. Bye bye, xin chào.